Dạ, em có một mối tình cách đây 4 năm Em quen anh ấy được 4 à, năm Ảnh à, đi làm xa rồi à, Trong một thời gian quen thì em mới quyết định là Nói với ảnh là mong ảnh là ở thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp Nhưng mà anh muốn đi làm xa để lập nghiệp và có một cái tương lai tốt hơn ừ. Nên là tụi em chia tay Em chào chú Linh, chào chị Ngọc Lan, chào khán giả chương trình. Em tên là Nguyễn Tiến Vũ. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là nhân viên kinh doanh bất động sản. Ở đâu Vũ? Dạ ở quận 12 anh Linh. Quận 12 hả? Rồi, mời nhà gái Dạ, chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh và chào khán giả Em tên là Trần Thị Thanh Thúy, sinh năm 1992 Em đang làm à, nhân viên kế toán Ở đâu cưng? Mình đang sinh sống ở đâu? Em đang sống ở à, Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì à, Vũ? Em có ưu điểm là hơi nhát gái chút <laughs> Nhát gái là ưu điểm đó gái thấy nhát nhát quá nó thương nhiều hơn dạ. mà cũng là khuyết điểm trong công việc này em hơi hoạt bát lắm nay sao nhút nhát vậy em cũng biết lên em cung quá nè cung quá hả thoải mái lên nào giống như à, em đang đi bán đất cho anh đi còn gì nữa không dạ có nhiều à. có nhiêu đó thôi hả dạ. có tật xấu gì không vũ em hơi nóng tính xíu nóng cỡ nào ừ, nhiều lúc không chịu hay quát lên chút cái mức độ quát nó như thế nào em ví dụ như em nóng với người yêu á thì em quát như thế nào trong công việc này kia thôi chứ với bạn gái rồi em không có <laughs> dạ. mình tôn trọng phụ nữ vậy thì là phải không không quá phụ nữ phải không dạ. còn bạn gái thì sao ưu điểm khuyết điểm là gì dạ ưu điểm của em là sống tình cảm chăm chỉ trong công việc luôn thân thiện với mọi người khuyết điểm của em là phản ứng hơi chậm với uh, mọi thứ xung quanh một chút phản ứng chậm dạ. <laughs> giống như là mọi người hay giỡn xong rồi một hồi thì em mới bắt kịp cái đó rồi em mới cười à, em cười nguội hả khuyết điểm bên đây cũng không có cái gì hết trơn trời á bên đây cũng vậy thôi đơn giản à, đơn giản rồi đường tình duyên sao này vũ em đường tình duyên hay là nặng xíu được hai lần rồi hả ba lần ba lần luôn hả dạ ngon vậy ta nhát gái mà quen tới ba người rồi á mối tình dài nhất là nhiêu mối tình dài nhất là khoảng 2 năm hai năm ngắn nhất là bao lâu hai ba tháng hai ba tháng cái mối tình hai năm đó sao mà chia tay vũ nói chung là em ờ, không có đủ nhu cầu đáp ứng cho bên nhà nhà gái người ta đòi hỏi gì bên đàn trai mình không có ngang bằng được với phụ nữ bên nhà gái về kinh tế đó ha hay dạ. là về Tức gì về kinh tế tự mình thấy vậy hay là người ta nói vậy hay là người ta em đòi hỏi mình em có. tự ti à em tự ti hả dạ không được đừng có tự ti cái đó thật ra đàn ông mình á không có gì cũng cố gắng bản lĩnh lên bản lĩnh là quan trọng nhất chưa chắc người ta suy nghĩ như thế đâu nhưng mà tại mình tự ti quá mình rút đúng không dạ đàn ông tự tin quan trọng lắm dạ. còn nếu mà đàn ông mà hơi tự ti cái gì cũng tự ti thì thật ra là mình tự mình hại mình đó chú quyền linh nói đúng đó bạn mình mà tự ti á cái gì mình cũng không dám làm mà cái gì mình cũng nghĩ là mình thua người khác hết rồi ngay cả trong cái vấn đề quan hệ tình cảm của bạn cũng vậy có thể là người con gái của bạn không có ngại về vấn đề đó đâu nhưng mà là do bạn tự ti cái bạn tự rút lui là coi như bạn tự đánh mất một cái cuộc tình của bạn á trước thì công việc mình chưa ổn định đó rồi mình không có lo được cho bạn gái em rút lui luôn à, tức là thấy không lo được cái này cũng là hay tức là mình cảm giác mình mình không lo được cho một người nào đó thì mình nên rút để có thể có người khác lo hơn cứ vậy mình thương người ta chứ mình lo không được mình cứ theo hoài rồi nữa mình người ta khổ vì mình nữa dạ. cũng được hồi đó là tự ti cho nên tự rút lui rồi giờ tự tin nữa chưa bây giờ em ờ, cũng hơi tự tự tin rồi chị hơi tự tin rồi. hơi tự tin rồi dạ. dạ, chị bây giờ là kinh tế của mình mình đã cảm thấy là mình có thể lo được cho cái người bạn gái của mình chưa dạ, ổn định dạ, không được rồi chị lo là lo làm sao mới được tức là bản thân của bạn đó phải cảm thấy là bạn đó phải tự tin và hai bạn cần phải trao đổi với nhau nhiều hơn chứ đừng nói là phải lo cho là... tôi được mới tự tin lo là sao lo sao cho đủ nhưng mà bạn phải vượt qua được cái suy nghĩ của bạn trước cái đã vượt rồi nhưng mà, thí dụ như nhà gái nói anh phải lo cho tôi đủ rồi này kia biết lo sao cho thì đủ. tới lúc đó mình phải mạnh dạng mình hỏi mình phải mạnh dạng mình trao đổi hiểu không hiểu chị giống như nãy rồi ờ, chị Ngọc Lan hỏi em có đủ lo cho bạn gái chưa sẽ lo sao cho đủ đúng không ý là cái bản lĩnh của mình á mình có tự tin là mình sẽ có thể là lo lắng giúp đỡ hỗ trợ được cho Bây người bạn gái từ vật chất cho tới tinh thần người gái nó lo vậy chưa đủ rồi sao thì đó mới tới cái giai đoạn là hai bạn phải nói chuyện với nhau như thế nào là đủ do là ngày xưa bạn này nhiều khi cũng dám hỏi nữa có hỏi là thế anh cần em cần anh lo gì không hay là anh thể lo giúp em được gì không, không có hỏi không có hỏi không có hỏi thấy em tự làm thôi mình đàn ông mình phải ra lăng này kia nhưng mình đủ điều kiện nhiều lúc điều kiện em không đủ em không thấy bây giờ là mình ở với ai dạ em ở với mẹ nhà có hai mẹ con à. là nhà của mình luôn đúng không em ở trên đây ở ờ, nhà thuê quê em ở đâu quê em ở sóc trăng á sóc trăng ở dưới quê còn ai không dạ không có trong họ Mẹ mình lớn tuổi chưa? Mẹ em năm nay 68 tuổi Mẹ cũng lớn mẹ tuổi lớn hả? Tuổi Vậy là Vũ có nhiều anh em không? Dạ nhà có mình em à Con một luôn hả? Dạ. Rồi vậy, vậy là phải lo cho mẹ đó, đó. Ừ. Đúng là gánh nặng đó Thật ra thế này là Vũ, mình khó khăn cũng chưa phải là mình tự ti đâu quan trọng là mình bản lĩnh như hồi đó đó linh lên thành phố hồ chí minh thì cũng có gì đâu thậm chí hồi xưa có quen con này kia thì chỉ có đi bộ đi thăm thôi nhiều lúc mình nói nha có lần mình tới thăm bạn của mình á ai cũng đem bó hoa to thế này nè mình tới mình cầm đúng một bông thôi mà mua được một bông thôi mà mua thiếu cái bà bên cạnh ký túc xá nữa là hiểu rồi đó mình vô thấy bông nhiều quá đi sinh nhật đó mình giấu vô luôn tới khi hết cái tiệc rồi mình len lén coi lúc nào không có ai luôn đó anh có cái bông tặng em vậy mà người ta rơi nước mắt đó lần đầu tiên em tặng bông luôn đó anh đúng không Thiệt. chưa chắc bó hoa bự mà người phụ nữ thích đâu dạ quan trọng là cái tâm của mình cái sự chăm sóc của mình cái sự yêu thương của mình cái sự hiểu của mình đối với người đối diện thôi bây giờ mình hỏi tình trường bạn gái nè dạ em có một mối tình cách đây 4 năm em quen anh ấy được 4 à, năm ảnh à, đi làm xa rồi à, trong một thời gian quen thì em mới quyết định là nói với ảnh là mong ảnh là ở thành phố hồ chí minh lập nghiệp nhưng mà anh muốn đi làm xa để lập nghiệp và có một cái tương lai tốt hơn ừ. nên là tụi em chia tay chào em gái xin dạ chào anh Vy linh rất là dễ thương em rất là hiền có những hoàn cảnh còn khó khăn hơn nữa thành ra là quyền linh rất đồng cảm với những cái hoàn cảnh thế này biết mình khó khăn biết mình tự ti nhưng mà trong cuộc sống á người ta làm được mình sẽ làm được chúng ta có rất nhiều tương lai quan trọng là chúng ta có cố gắng nỗ lực hay không thôi còn à, nhìn bạn bên đây là tôi thấy là có một tương lai tươi sáng rồi đó thật ra là nhìn em gái á, có sự tự tin có nụ cười rất là tươi có một sự quyến rũ của người phụ nữ và chính những điều đó sẽ giúp em thành công nhiều hơn trong công việc dạ cảm ơn à. cái nhu cầu bạn trai sắp tới của mình á là mình muốn tìm một người yêu lý tưởng như Đúng thế nào rồi. tính em trầm lắm cho nên là em thích à, anh ấy hài hước à, vui vẻ có khiếu giao tiếp nữa ừ. dạ anh đánh giá một cái người bán bất động sản mà mua giới bất động sản đó thì thật ra rất là lanh nha rất là hài hước biết cách giao tiếp rất là giỏi nhưng không hiểu tại sao bữa nay bạn này bạn ngồi một cục luôn <laughs> hơi yếu à bạn hơi rung chút xíu hay sao đó chốt lại là bữa nay em thật sự là rung hay là hàng ngày em vẫn như thế hôm nay em gung thiệt anh hàng ngày em rất là lanh luôn á ừ mà không biết hôm nay lên đây làm sao mà em gung quá anh chơi với bất động sản nhiều anh biết mấy cầu bán bất động sản trời tôi không muốn mua mà gặp tôi hồi tôi mua luôn á cô gái bên đây nha rất là dễ thương xinh đẹp luôn chuyện còn lại của em thôi tự tin lên có anh Huyền linh với chị ngọc lan ở đây rồi anh nói với em nghe này nè nếu cái nghề của em á cố gắng gặp may trong một năm thôi chứ có thể mua nhà được đừng lo lắng gì cả và trong cuộc sống không có gì là chúng ta sợ cả bây giờ mình à, hỏi xem cậu ấy mong muốn mong nào. muốn của cậu ấy như thế nào em thì đơn giản lắm nha chị lan nói chung là bạn gái á là biết ờ, cách ứng xử với ừ. người lớn trong giao tiếp lo làm ăn là được <laughs> quá đơn giản bạn này là quá quá bạn quá dư có. cái điều kiện đó rồi nhìn thôi biết là bạn dư rồi ha rồi hỏi người thân em đi với ai dạ em đi với em ruột của em dạ, em xin chào chị ngọc lan quyền linh và các khán giả có mặt tại trường quay em là em ruột của chị thúy qua chia sẻ nãy giờ của anh vũ thì em thấy là anh vũ có nhiều tính tương đồng và sẽ phù hợp với lại chị em thì em cũng hy vọng là nếu hai anh chị cho nhau một cơ hội á, thì à, anh sẽ là một người bao dung và chia sẻ với lại chị em nhiều hơn trong anh hơi nhát đúng không anh thấy vậy không rồi. nhưng mà tính anh hiền anh hiền đúng rồi tính đó thì à, sẽ phù hợp với lại à, nhà em rồi cảm ơn em vũ đi với ai Dạ, em đi với à, bạn đồng nghiệp em à, xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan em thấy bạn gái bên này cũng rất là dễ thương rất là nhẹ nhàng có một cái gì đó là sâu sắc cũng mong là thời gian sau là hai bạn sẽ à, đi chung một đường với nhau cảm ơn em rồi thôi mở ra cố lên nào mạnh mẽ lên vũ coi như người mua đất đi này đến đi thôi bó hoa tặng dạ cảm ơn lần đầu tiên tặng hoa cho bạn gái cảm giác như thế nào đứng đó đứng đó vẫn còn run hả run quá chị nói gì với bạn gái bạn gái chưa em cũng biết nói gì nữa nha anh rồi thôi về chỗ đi chị ngọc lan với anh quyền linh sẽ hỗ Hỏi trợ cho mua đất không kỳ lắm ạ à. mình quay qua nè mình nhìn bạn gái nè em thấy anh sao hồi nãy anh nói chuyện với lại anh quyền linh em thấy anh ờ, rất là thật thà trong công việc thì nói chung cũng ờ, hơi lanh lợi cũng ờ, lý lẽ lắm nhưng mà có diện với phụ nữ sao run quá anh nghĩ là hai người à, đi đến với nhau hạnh phúc à, suốt đời thì à, cần những điều gì quan trọng nhất anh thì à, nhu cầu thì nó cũng đơn giản thôi thì nãy cũng như nói với anh Quyền Linh à, ở đây hết chỉ cần biết lo làm ăn là được nếu mà hai người có cãi vã với nhau thì à, anh có nghĩ là mình sẽ nóng nảy à, như hồi nãy anh có nói á cái đó em yên tâm đi anh là lúc nào cũng hạ thấp chứ bởi phụ nữ hết nhát gái người ta nhát gái dữ lắm người ta không có dám người lớn tí phụ nữ đâu em là lúc nào không không không hơn thua phụ nữ chị rồi mình hẹn coi quận 12 với ở đâu đó bình thạnh gì đó coi hẹn hò tuần mấy lần gì đó sao em Chứ có hay thường đi xem phim không em thích đi dạo đạp xe đó cũng ờ, giống nhu cầu bên đây thích chiều đi uh, dạo phố thôi công việc của anh có giờ ổn định không nói chung là nghề này á là theo thời gian là mình sắp xếp thôi nhiều lúc mà khách gọi này hay kia dẫn khách đi thì mình đi được thì mình đi không đi được mình cũng hẹn lại với khách thời gian mình có thể sắp đặt được người làm bất động sản tự do đó thật ra thời gian họ rất là nhiều nhưng cũng tùy theo nếu mà họ bán được nhiều đất á thì họ không mất thời gian bởi vì công chứng khi mà họ là mai là mối giống như giờ mình làm mai là mối cho cặp này rồi cặp này tự tìm hiểu nhau mình lại đi kiếm cặp khác làm nó thời gian nó phi nhiều lắm con hiểu không bây giờ thế này khoảng bao lâu thì em có thể chuẩn bị được tất cả mọi thứ để có thể đón cô dâu về nhà theo ý nghĩ của em là khoảng một năm trên một năm, năm khoảng một năm dạ một cho tới hai năm tại vì em cũng đang ý định là qua 33 tuổi là em cũng mua nhà qua 33 tuổi mua nhà nay 32 hả dạ còn năm nữa vậy là có tích lũy rồi còn à, em gái khoảng bao lâu thì em có thể nghĩ đến chuyện kết hôn à em khoảng một năm rồi trùng khớp hai bạn có thể nói với nhau về cái quan điểm hôn nhân Đúng để à, đây tìm hiểu nhau đi nói với nhau về quan điểm hôn nhân gia đình em hỏi anh trước đi anh nói đi nói sao vậy anh Linh cái gì vậy tiến tới đi nói đại đi cô nghĩ sao nói vậy đừng có nhát nữa rồi để chị Lan quan điểm hôn nhân của em như thế nào hỏi chị mời quan điểm hôn nhân của em như thế nào trong cuộc sống hôn nhân thì à, em nghĩ là hai người nên san sẻ với nhau phụ giúp nhau trong công việc gia đình nữa tại vì à, phụ nữ ngày nay thì người ta đi làm cũng khá là bận rộn á nên là người ta cũng cần người đàn ông có thể ờ, giúp việc nhà không có ép buộc là phụ nữ phải nữ công gia chánh đúng dạ, không? đúng rồi. rồi đó quan điểm của bạn đó là như vậy rồi quan điểm của em như thế nào của em thì ờ, nói chung là đừng đặt áp lực nhiều vô ờ, bạn đời của mình kiểu ví dụ như em đi làm về mà áp lực ở ngoài á thì về là san sẻ nhau thì được ừ như là anh này anh kia anh kia nhiều lúc mình ở ngoài khách hàng ngoài mình cũng hơi bị áp lực đó chị hồi nãy giờ tôi nói chơi chơi không phải tôi nói nhà trai nghèo khó khăn gì đâu thật ra bạn này chưa chắc là nghèo hay giàu thấy không nè thấy chưa á nhá hàng cho coi nè thấy chưa nè tôi nhá hàng cho coi thấy chưa trời ừ. ơi mấy cây bắt tay chị cảm ơn em này mấy cây cái này mấy cây nãy giờ hỏi hoài không trả lời này cái cục này nó dày quá chị dày nè trời ơi đeo cho đẹp thôi chị đeo cho đẹp thôi hả đi tiếp khách thôi thôi bây giờ là em gái à, để hoa xuống dưới đi em tới em nắm tay bạn gái ha nhớ tên bạn gái tên gì không tên thúy à tên thúy giờ tới nắm tay bạn thúy đi đứng nhìn thẳng bạn thúy em nói hết những cái gì suy nghĩ của em bây giờ nói được nè suy nghĩ sao về người con gái đối diện nói chung là hôm nay đến đây là cũng một cái duyên anh cũng hy vọng là hai đứa à, sẽ tiến xa hơn chút dạ em thấy thúy thế nào nói à, đi dạ, nói cho thúy biết thúy là cũng à, xinh hiền có nhiều rồi đó hả nó đứng tim bây giờ á rồi được rồi thúy Em suy nghĩ gì về người đàn ông đối diện em? Em thấy anh rất là thật tình Nghĩ sao nói vậy Em thì à, cần người bản lĩnh Anh ấy à, cho mình cảm giác được là an toàn và bảo vệ hơn Người phụ nữ nào muốn như thế Nhưng thực ra anh à, nói chút xíu cho Thúy hiểu thế này Bạn ấy chưa chắc bạn ấy chưa bạn không bản lĩnh đâu nha bản lĩnh lắm đó ở ngoài đời anh tin rằng bạn ấy rất là bản lĩnh một mình tự lập ở thành phố hồ chí minh cùng với người mẹ như thế là làm môi giới bất động sản thì cũng là người rất là bản lĩnh còn bây giờ thì à, chúng ta tự quyết định bằng nút bấm của mình nếu chúng ta cảm giác đây là người mình đi tìm thì chúng ta bấm còn nếu chúng ta thấy chưa hợp lý không phải một nửa yêu thương của mình không cần bấm nút một hai ba hết thời gian khi không bấm phụ nữ bây giờ rất cần đàn ông có bản lĩnh đôi khi không không cần gì hết không cần những bó hoa tươi thắm to thật to không cần phải có đầy đủ mọi thứ nhưng mà cần bản lĩnh hy vọng hôm nay là anh với em là một gặp ở ngoài đời là người bạn tốt dạ mình vẫn có thể giữ liên lạc mời bạn nữ bước ra sân khấu Rồi, mời em gái ngồi Mời bạn nam Mời đi bạn Rồi, chúng ta giới thiệu về bản thân mình trước đi em Tôi Xin chào chú Cách, chú Quyền Linh và chị Cát Tường, à, bạn Nam và toàn thể quý vị khán giả Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Cẩm Trinh à, Sinh ngày 0403 1993 à, Hiện tại em đang làm à, nhân viên trong một phòng khám tại Đồng Nai ạ à, mình sống và làm việc tại đồng nai luôn hả em dạ đúng rồi quê mình ở đâu quê bố mẹ em thì ở ninh bình à làm ở phòng khám là em ngầm cái khâu nào em là bên uh, à, dược sĩ rồi mời bạn trai giới thiệu dạ chào anh quyền linh và chị cát tường ạ chào bạn gái bên kia em là phạm quốc thiện hiện tại đang sống ở bình dương làm là kỹ sư à, công nghệ thông tin bên tân bình ạ em là bao nhiêu tuổi nha dạ em sinh năm 91 ạ 91 bên kia 93 ba. trai lớn hai là tốt rồi ha rồi em gái, những cái à, ưu điểm và khuyết điểm của em như thế nào? Tự tin ạ, à, làm hết sức, cho hết mình ạ. À, ưu điểm đó là thích uống trà sữa. Cái đó ưu điểm mà hả? Vâng à, à, ai phong cái đó là ưu điểm gì? Em cảm thấy giúp ích được cho rất là nhiều người khi mà mình uống là mình à, giúp đỡ cho cái người bán à. à. tăng doanh số. À, dạ. hay hay cái đó là ưu điểm. Uống trà sữa là giúp người bán tăng doanh số đó là ưu điểm. Hay hay. Và một cái nữa là em có thể ăn được à, rất là nhiều Ví dụ là đi ăn hay là uống trà sữa với à, bạn bè thì à, bạn ăn manh hết thì à, có thể em ăn. Ăn luôn phần bạn luôn. Đó là ưu điểm ha. Không có làm mà phí của trời. Có dạ. nhiều là ăn sạch. Dạ đúng rồi. Vậy có khuyết điểm gì không em? Dạ có. Em có thể em hơi thẳng tính. Nhiều khi em thẳng tính và một chút nóng tính nữa làm cho nhiều khi cái cái cái cái cái miệng đi trước cái não. Rồi, bạn trai ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ Em có ưu điểm thì là suy nghĩ tiến bộ và có thể học hỏi Cũng có suy nghĩ tích cực nữa Rồi ờ, em cũng thích chơi thể thao nữa Có cái thật xấu gì không? Hơi nhát gái <laughs> Nhát gái nhiều có mấy mối tình rồi? Dạ, hai mối tình ạ Nhát gái cũng được hai mối tình ha Mối tình dài nhất là bao nhiêu năm? Dạ, cũng hơn một năm ạ Còn mối tình mà ít nhất chắc vài tháng hả? Dạ đúng rồi Trời ơi, vậy cũng chưa yêu sâu sắc lắm đúng không? Dạ một thời em, gian em, thì em mình không gái hợp là làm nhau. sao em cua gái được làm sao em quen được bạn người bạn đó em thì nhát gái em toàn quen qua mạng ờ, lúc đầu quen qua mạng không à, à. chứ ờ, thực tế bên ngoài thì coi như à, nói chuyện trên mạng một thời gian rồi mới dám gặp chứ đầu tiên là không nhìn thấy con gái là không có dám tới cua đúng không dạ đúng rồi à. Mà à. em thấy là cũng khó rung động đấy ví dụ như gặp con gái mà đẹp thì cũng chỉ nhìn đẹp thôi nhìn một hai lần thì cũng chưa có cảm xúc gì hả không có cảm xúc với gái đẹp hả kỳ vậy dạ ý mà cái ờ, rung động quá thì chị thì mình cũng phải tiếp xúc dần dần chứ không thể mà à, làm phát mà tự nhiên ờ, thấy ờ, một ai đó mà em thích ngay trước giờ em chưa, chưa gặp tiếng xét ái à. tình thôi chưa gặp thì nó rung động nhanh lắm em ha thử Rồi. xem một chút xíu mình có rung động bên đây hay không bên đây tình trường mình sao em gái Dạ, tính đến nay thì em quen được ba mối tình ạ ừ. Nhưng mà quen được à, mỗi người một trăm ngày Mỗi người trăm ngày Rồi em quen đếm người được quen trăm ngày đúng trăm ngày chia tay hả? dạ em giống như là có cái ờ, không biết sao mà em quen ai ba người đều có chưa quá ba tháng 10 ngày là em ờ, chia tay cái hôn à. ta nói có cái hôn đó ha ba mối tình của em luôn á hả là mối tình nào cũng là trăm ngày đủ lợi hết trơn hả vâng ạ dạ bữa nay em ráng trăm lẻ một nha cưng rồi mẫu người lý tưởng em muốn tìm là người như thế nào dạ em ờ, em ấn tượng với những bạn nam mà cao ấy chị có dạ, thể em cao mét bảy mét bảy được không em dạ quá được ạ được. Rồi, gì nữa? À, em cũng thích uh, vẻ đẹp ạ. Nhưng mà đối với em á là vẻ đẹp nó phải tác ra từ cái uh, lao động hoặc là từ trí thức chứ một người mà nam á ngồi ăn mặc bóng lén ngồi hút thuốc uống cà phê thì em đó em không ấn tượng còn những người con, mà con nhiều khi người ta làm mệt quá ta ngồi hút thuốc cà phê cũng được vậy con cái đó là giải lao thì con không tính ạ còn à, những dạ. lúc mà người ta đang ờ, làm trong giờ làm việc làm rất là bận rộn mà trong một tập thể là em thấy người ta đẹp dạ đúng rồi coi như à. là con thấy ai càng lao động thì càng đẹp đúng không <laughs> cũng có thể vậy là cũng tốt rồi à, bây giờ đã muốn lấy chồng chưa dạ thật ra thì ờ, bản thân à, em á cái gì đến trước thì làm trước nếu mà em không lên chương trình thì em vẫn có thể độc thân nhưng mà chương trình đã gọi giống như là cái duyên mình đến rồi là coi như lấy dạ đúng rồi còn à, về bố má thì rất là hối hối à nhất là bà nội bà nội uh, rất là sợ cháu gái mình ế đến nỗi mà gán ghét cho một anh hàng xóm à, cứ, mày lấy nó đi mày lấy nó đi nó cũng được đấy mày cũng được đấy nhưng mà em thì không thích ạ à ép lấy cái anh hàng xóm mà không chịu bữa nay lên tới chương trình đúng không dạ lên chương trình bà nội biết không bà nội thì chưa biết nhưng mà dòng họ ngoại thì biết hết rồi ạ sao không kể cho bà nội nghe là con lên chương trình để nội mừng bà bị cao huyết áp ạ sợ bà vui quá bà tăng huyết áp trời đất sợ bà nội vui quá tăng huyết áp rồi bạn trai bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào em thấy ờ, có cảm tình với các bạn mà tròn tròn một tí tròn tròn mà nhỏ nhắn hiếu thảo và ừ, cũng không trẻ con quá bên kia hơi trẻ con đó uống trà sữa này kia ha à cái đó thì không sao ạ không sao đúng không vậy người lớn uống trà sữa được đúng không dạ em cũng có uống <laughs> vậy là trà sữa ai cũng được hết nói chung hợp người... lý là thích thôi dạ đúng rồi. để qua quan trọng là có tròn hay không thôi tròn là mình ok đúng không tròn gió để coi tròn không <laughs> Thế chào chú à, con <laughs> Cũng hơi hơi không tròn. hơi hổng tròn chút xíu Nói chung là về em nuôi có tròn hay không thôi nha Rồi cháu không thích ờ, người đàn ông như thế nào? Cháu không thích một người à, gia trưởng và hay càm ràm ạ Càm ràm gia trưởng bên đây chắc không có rồi Dạ đây không hiền lành lắm Vậy con có càm ràm ta không? Dạ không Cháu chỉ nói một lần À à, cái hành động nó sai là cháu nhìn một lần một lần bỏ qua lần thứ hai sai tiếp cho nó lần thứ ba tiếng về bờ luôn Rồi lần đầu sai thì nói luôn, luôn em thấy là đầu sai nói luôn chứ bỏ qua làm gì đúng rồi bỏ qua làm gì nói luôn đi cho ý thức người ta tự làm tự sửa đổi có khi người ta không có nhận biết được á thì mình nói ra thì lần người thứ ta hai biết em thì nói sẽ sửa lần thứ nhất là bỏ qua lần thứ hai là nói lần thứ ba là bơ luôn vậy tôi làm lần thứ ba cho bơ luôn nếu như mà được á thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được tao em già nè em sẽ cưới liên quan gì à, em xem các hình cô dâu tóc ngắn thì không được xinh chị ạ à. nên à, để tóc dài cho nó bới lên cho nó xinh ví dụ bây giờ chờ tóc dài lâu quá và bạn trai đề nghị là coi như xong xuôi hết rồi em quan điểm như thế nào về việc sống thử và em không đồng ý à, nãy em nói cái gì tới trước thì mình làm trước bây giờ nó muốn tới rồi mà tóc chưa dài à mình có đội tóc dài không được trời ơi chừng nào đám cưới được em dạ em thì à, lúc nào cũng được mà chắc sang năm cũng được chị. sang năm dạ à, có làm dâu không cái đó thì em không có quan trọng thế bây nào giờ, được ạ à mình lấy vợ về mình sẽ lập nghiệp ở đâu sống ở đâu tính sau vậy tính sau là tính nào tính luôn rồi cô nghe cô được cô mới cô mới sắp xếp chứ à, thì khi đó tùy theo cái à, công việc của hai người nữa à có nghĩa là chỗ nào đất lành chim đậu làm được việc được thì mình ở thôi dạ. rồi hôm nay em trai đi với ai dạ hôm nay em có đi với à, mẹ với chị và các anh chị đồng nghiệp của em à. rồi chào cô Dạ chào cô. Chào cô. Chào uh, à, MC Quyền Linh, à, em xin Cát Tường dạ. cùng à, quý vị khán giả. Hôm nay tôi cũng tới đây trước nhất là cổ vũ cho con trai mình có thể sớm tìm được một nửa của mình. Thiện rất là nhát. là dụ nếu gặp bạn gái thì nhiều khi là rất khó nói chuyện. Dạ. Cô thấy con dâu tương lai mình nó thấy hợp lý chưa? Dạ nói chung như vậy là cũng được rồi. Dạ. Cảm ơn cô ạ. <laughs> Dạ rồi chào. Rồi, dạ, cảm, ơn cảm ơn cô. cô. Rồi, dạ, cảm ơn à, hôm nay em gái đi với ai à, em đi với chị gái ruột em gái ruột và các bạn ạ dạ em xin chào mc quỳnh linh à, mc cát tường chào bạn nam à, chào à, tất cả quý vị khán giả em là chị gái của trinh cho mình xin hỏi bạn nam bên đây một câu được không ạ ờ, trong cái tứ độ tường á, thì bạn có dính phải ờ, cái vấn đề gì không em có vướng cái gì không có nhậu ạ lâu lâu khoảng chắc hai ba tháng nhậu lần ạ rồi không à, sao vậy là quá ok rồi ạ ok dạ. hút thuốc có không dạ không trai gái có không họ ờ, chưa có người chưa có nhát mà không rượu chè cờ bạc có không cờ bạc không ạ dạ vậy là hoàn hảo rồi tại vì vẻ bên ngoài thì nhìn rất là hoàn hảo chỉnh chu ờ, đẹp trai mong rằng ờ, khi mà kết thúc chương trình thì mình sẽ mở ra một mối quan hệ tốt đẹp hai bạn đi bấm nút rồi, rồi cảm, cảm ơn chị, chị. Rồi bây giờ mình sẽ mở cửa hàng rào cho hai bạn gặp nhau để trò chuyện nha Mở hàng rào à, Anh có món quà này muốn tặng em Dạ em cảm ơn Em cũng có món quà tặng anh ạ à, Cảm ơn rồi, chúng ta cảm nhận gì về lần đầu tiên gặp mặt này? <laughs> anh hỏi trước đi ạ. À, anh thấy cũng à, xinh. Em cũng thấy anh xinh. À. <laughs> anh mà xinh là mệt à. Anh nghĩ là khi mà sinh con ra anh, anh muốn mấy đứa. Vừa vừa thôi, cho tại mình à, cũng lượng sức. Em nghĩ là đặt tên con là một đứa là bắp đăng bơ, một đứa là coca kỷ niệm cho cái à, buổi xem phim á. Hả? à vậy cũng được chúng <laughs> đặt trà, trà sữa hả như vậy nghĩ cái đó là biệt hiệu thôi đúng không dạ đúng rồi tên ở nhà thôi cặp à... vô mới thế là ờ, em có hay vào thành phố không? em ở khúc nào nhỉ em ở gần cuối đồng nai ở chỗ định quán á anh có hay qua chỗ đó không ạ anh thường thì chỉ qua biên hòa thôi chỗ có mấy tảng đá rồi em dạ đúng rồi đấy chú ạ ngay à. à. đá ba chồng nhà em thì ở gần cái khúc đó à thế cũng gần mà anh nhà bên chỗ chị An Anh nghĩ là một tuần anh có thể chúng mình hẹn hò được bao nhiêu lần ạ? À, chắc khoảng hai lần Một lần cuối tuần, lần cuối tuần Tuy nhiều đấy nhở? Thấy thấy cũng bình thường mà à, Trong gia đình thì ai nên là người à, nắm tài chính ạ? Anh chưa nghĩ đó nữa Mình nên công bằng ha à, Khi mà hẹn hò thì em nhường An Còn khi mà về nhà rồi thì à, về mình chi trả nhường em Anh thấy thì sao? Chưa đấy được <laughs> anh có gì muốn hỏi không ạ à <laughs> có có rung gì chưa à có rung em thấy cũng à, hơi rung rung mới vô cái hỏi đẻ con đặt tên con luôn rồi choáng quá à tí nữa em có rảnh luôn không dạ có á em nghĩ à thế tí nữa mình đi xem phim luôn đi vậy là bấm nút rồi hả à không à... không có vé đâu xem phim ờ có chương trình tặng mà em thấy có mà đâu cái đó bấm nút mới tặng không bấm đâu có tặng không, ờ, hai bạn chia sẻ món quà của hai bạn tặng nhau là cái gì vậy tặng đó thì à, cái cục gấu đó thì mình có thể ôm hoặc là gối đầu cũng được còn sô cô la thì anh cho đỡ nhạt miệng miệng em nhạt lắm hay em Được, dạ, em cũng à, hơi nhạt sô cô la người ta ở ờ, tặng đó là ý nghĩa của tình yêu hay là cái gì đó một sự bắt đầu của tình yêu ăn sô cô la cho đỡ nhạt miệng miệng tôi đâu có nhạt còn em tặng sách gì cho ảnh vậy em à, cuốn sách đó tựa đề là ngày xưa có một chuyện tình ý nghĩa là do cái tựa đề nó rất là ý nghĩa anh thì cũng thích đọc sách mấy chuyện mà ghiền quá là một đêm một cuốn luôn bây giờ bạn gái hát tặng bạn trai một đoạn bài hát nào cho bạn ấy bình tĩnh lại đi thấy bạn hơi rung đấy dạ nào ta bấm bấm bấm bấm bấm nào ta yêu yêu yêu yêu và mình cười cười cười cười cười hết rồi ạ vậy hả nào ta cũng bấm bấm bấm bấm bấm ta cũng yêu yêu yêu yêu yêu ta cũng cười cười cười cười cười đơn giản vậy bài hát em sáng tác đó hả nhạc bài thì... hát thật là sâu xa và ý nghĩa đó mà thôi bây giờ vậy nhát gái phải không đứng lên cho cơ hội nắm tay nhau một cái rồi tỏ tình cái rồi quyết định bấm nút nè ngồi nhìn nhau hoài mất thời gian quá cười không hà rồi nắm tay nhau <laughs> ráng nhìn sao cho rung đi anh hơi run nói gì đó với cổ đi cổ em thích lãng à? mạn lắm cổ đọc chuyện không, rồi này kia không à anh cũng thấy bình thường em nói gì với cổ đi ờ nắm tay à, cổ nói cái gì đi thì uh, hôm nay gặp nhau đây cũng có duyên rồi ừ, và anh thấy em cũng xinh dạ. à, um, đi bấm nút nha rồi rồi để tay đặt tay lên lúc bấm cái hai bạn suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn bây giờ là thời phút rất là quan trọng có rung động mới bấm nha bấm nút là hẹn hò yêu đương nha chứ không phải bấm nút để đi chơi coi phim rồi về chia tay nha dạ suy nghĩ kỹ nha bấm chưa dạ rồi chị một hai ba rồi chúc mừng hai bạn chưa nói gì hết trơn bấm rồi phải nghe cái cái, thể lệ người ta yêu cầu rồi mới bấm chứ có hối hận không dạ không giờ bấm lại nha bấm lại cũng thế chị à vậy hả à, thôi nắm tay nhau đi nôn nao lắm đúng không nói nói lại coi bây giờ nếu đẻ con trai đầu lòng là đặt tên gì anh họ phạm phạm gì phạm cô cá phạm bắp răng bơ đây là những vé phim của cùng đạp cinebox 212 ly chiến thắng gửi tặng các bạn rồi hôn đi rồi tặng quà nắm tay nhau nắm tay nhau hai bạn trời ông hôn mà ông dán tóc ông chép chép trước nè gì vậy mạnh mẽ lên mời bạn nữ bước ra sân khấu Rồi ngồi đi em gái Mời bạn Nam dạ, chào anh Linh Rồi bây giờ hai bạn giới thiệu về mình đi Mời em gái à dạ em chào chú Em chào anh Huyền Linh Em chào chị Cát Tường Em xin chào mọi người ạ à, Em tên là Huỳnh Thị Diệu Huyền Em năm nay 28 tuổi Em hiện đang là điều phối viên sản xuất của công ty nội thất quê em quê ở bình định ạ bình định dạ Chú chào em Dạ em chào anh Mình vô đây lâu chưa? Dạ em mới vào đây được hơn 3 năm Mới hơn 3 năm thôi dạ. Mời bạn trai giới thiệu Dạ em xin chào anh Linh, chào ờ, chị Cát Tường và toàn thể các ờ, chị cô bác có mặt trong ờ, khán phòng hôm nay. Em tên là Ngô Minh Phương, em 30 tuổi, quê quán thì em đến từ miền đất võ Bình Định luôn. Ồ, oh, hay quá, trùng hợp dạ. quá vậy. À, công việc hiện tại của em đang làm là là kỹ sư về công nghệ thông tin ạ. Phương ơi, em hỏi ờ, bên kia coi ở huyện nào, xã nào? À, em coi... ở Bình Định, ở huyện nào em? Dạ, em ở thành phố Quy Nhơn anh. Anh là ở đâu ạ? À, dạ, em cách anh ờ, khoảng 80 ờ, cây. Anh thì ở Hoài Nhơn à. Mình Nhơn. có chung chữ Nhơn à. Nói chung cũng gần mà. Gần lắm em yêu thì ở đâu cũng gần. Biết võ không em? Em á chị? Ờ. À. Dạ biết chị. Võ của em là võ bảy trọ chị ạ. À. Dạ. Bạn gái biết võ không? Em biết võ chạy bỏ chạy dạ. à, bên đây dạ. bậy chỏ là bỏ chạy đó điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì nè dạ um, em tính tình khá là dễ tính thích nghi được với môi trường rất là tốt ừ. linh hoạt nhưng mà ưu điểm của em á là bị cái bệnh lười ưu điểm á hả á nhược điểm mà à. nhược điểm của em bị cái bệnh lười <laughs> ủa lười là lười cái gì lười trong công việc lười làm dạ biếng không? giặt giũ dọn dẹp dạ lười làm việc nhà à vậy em ở đây là ai làm việc nhà dạ toàn em làm lần tuần làm lần ờ. sau này về anh làm giúp cho em anh xin có mới nói nha dọn dẹp là giặt đồ rửa chén lau nhà nấu cơm rồi đúng đó nghe dạ lao động là vinh vang mà chị làm hết biết nấu ăn luôn hả dạ biết chị hay quá vậy ưu điểm khuyết điểm của em là gì em kể luôn đi à, em thì à, có ưu điểm cũng nhiều và khuyết điểm thì cũng nhiều em là một người rất là nói chung rất là thân thiện em rất dễ gần với tất cả mọi người tất cả mọi lứa tuổi luôn người lớn trẻ em người già nói chung là em bắt chuyện và nói chung là giao lưu thứ hai nữa là về ưu điểm như em đã nói thì em có thể ừ, ừ, làm tất ừ, cả mọi công việc mà cái người phụ nữ làm ngoại cái trừ về sinh đẻ thì em làm thôi còn tất cả em làm được hết và về cái ưu điểm thứ ba nữa là em rất là đam mê về âm nhạc tất cả các thể loại luôn nói chung là nhạc gì em cũng hát được rồi về thể thao thì em em chơi được à, các cái môn như là tennis hay là bi lắc này, pizza chẳng hạn và ưu điểm nữa là em không biết hút thuốc à, em không à, biết uống cà phê nhưng mà em biết nhậu à cũng quá cha mấy kia nhậu dữ hơn nó nhậu nhiều không à, dạ nhậu thì nói chung là cũng tùy hứng anh vui thì uống hai chai ba chai lúc lúc buồn thì uống năm bảy chai nhưng mà em uống là có một cái chừng mực đó là ưu khuyết điểm hai bạn còn à, bây giờ bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào bạn nữ phải cao khoảng tầm một m ờ, năm mươi tư trở lên ờ, nặng thì ờ, tầm khoảng 47 kg thì nói chung là có da có thịt tí khuôn mặt thì ưa nhìn và cái cái điểm quan trọng nhất của em đối với em là là cái người phụ nữ đó là họ phải phải chân thành ừ. đó. À, yêu là yêu tới đến chết thôi chứ không có đứng núi này trong núi nọ ghê quá yêu tới chết luôn dạ. còn em thì sao em à đối với người yêu của em thì em cũng chỉ cần người đó thẳng thắn uh, chân thật chia sẻ cái gì nói đấy rồi uh... rồi sao nên em nói có hết chuẩn lòng người mình đi. có cái mẫu người muốn mong muốn như thế nào ừ. cứ nói hết ra luôn đi um, em cũng được mấy sáu lòng cho nên là em mong bạn trai của em thì cũng cao hơn em là khoảng mét bảy tướng người cũng cao ráo không cần đẹp trai nhưng mà gọn gàng sạch sẽ gọn ờ. gàng sạch sẽ còn nhậu thì em có thể tiếp được cho nên không vấn đề em cũng không thích trai hút thuốc bên đây không hút tốt thuốc. rồi dạ, tốt ừ. rồi ừ. dạ em nghe thì em cũng chấm được mấy khoảng bao nhiêu phần trăm dạ chắc được khoảng 60 60 phần trăm hả dạ ít như vậy hả nhìn mặt rồi lớn tiếp <laughs> à nhìn mặt lớn tiếp đúng không dạ em ghét gì nhất mà những cái tật xấu người đàn ông ờ keo kiệt anh em khá là phóng khoáng nên là đối với con trai mà keo kiệt mà kiểu chi ly chi ly từng chút là em không chịu được à, cái đấy khoảng này em an tâm anh là rất là thoáng ạ à. thoáng đúng không dạ dạ đúng rồi Ôi, em cũng thoáng anh cũng thoáng rồi ai giữ tiền dạ. không mình thoáng mà mình thoáng đúng chuyện em chứ không phải là chuyện gì mà đúng thoáng đúng rồi em có mấy mối tình rồi em gái dạ em có hai mối tình rồi mối dài nhất là nhiêu dài nhất được 3 năm ngắn ừ. nhất thì được 2 năm tại sao chia tay lúc đó em vẫn còn trẻ à. em vẫn muốn bay nhảy nên là em chưa có ý định lập gia đình làm tự chia tay ờ nói chung bên kia họ cũng hối quá nên, nên thôi họ hối chia tay hả không họ hối đám cưới em sợ quá rút trời à, đất ơi đợt này là người ta muốn yêu là yêu tới chết đó bây giờ chắc chuyến này là yêu là ừ. cưới ừ. không em tìm người để đi cùng em tới hết đời à. chứ không phải là chỉ đơn giản là để cưới được không em đi hết đời không được anh được anh người bên kia có mấy mối tình rồi bạn trai dạ em thì uh, mối tình chính thức thì có ừ. hai chị còn à, rau ri thì cũng một vài trời ơi mối tình đầu tiên của em là thời đại học á mối tình đó quen khoảng à, tầm 6 tháng còn dạ. cái mối tình gần gần còn đây nhất là lý do sao chia tay mối tình mà gần đây nhất là em quen được à, à, hai, năm nói chung là cũng à, có nhiều cái điểm thì em chào chị ừ. à, có nhiều cái điểm nó không có hợp à, cô ấy là muốn em là phải giống như là phải sống theo cái lối sống của quá áp đặt rồi chia tay luôn cái đó chưa là cái cái nguyên nhân nhân chính mà cái nguyên nhân chính là là bố mẹ của ấy tìm cho cô ấy một cái công việc ở ngoài quảng ngãi à, em định là lập nghiệp ở đâu bây giờ lấy vợ thì mình sẽ ở đâu lập nghiệp ở đây ạ ở đây ủa dạ. em định lập nghiệp ở đâu ờ hiện tại em đang làm việc ở đây quê thì em ở đây luôn ở đây luôn <clears throat> là không có ai có ý định về quê hết đúng không dạ về già rồi tính ờ, em cao mét nhiêu à, sáu bẻ sáu bẻ à, bớt ba phân được không em dạ được à, ờ, được chỗ bên này cô này cô cao lắm nha em mang gì cao gót được em mang giày cao gót được hả là lên mét bẻ liền à lên mít bẻ luôn dạ trời nấu ăn rồi được hết mang giày cao gót được luôn vậy phải coi lại giới tính nha men chăm men. chăm bây giờ em bao lâu thì tiến tới hôn nhân em thì cũng lớn rồi à, bạn à. bè em thì nói chung có con có cái tùm lum hết rồi à, thì em muốn là nói chung càng sớm càng tốt công việc ổn định chưa dạ công việc của em có dành dụm à, được gì chưa dạ cũng có được chút chút chút rồi chị có dự định chừng nào mới mua được nhà ở trong này không hiện tại giờ em chưa có vợ thì nói chung em làm được bao nhiêu thì em tiêu không có người phụ nữ thì cái tiền nó nó đi một cách nói chung nó nó chạy đường nào em theo em như bây giờ thì bao nhiêu lâu lấy vợ xong bao lâu nữa mới mua nổi một cái căn à, nhà trong này theo em thì nếu mà mua nhà mua đất ở đây thì cũng phải có hai người phải cùng lại ừ. tích góp thì bao năm mấy à, năm à, em nghĩ khoảng tầm 3 à, đến 5 năm đó mình phải có một cái kế hoạch như vậy dạ, cái tương dạ. lai mình vậy bạn gái nghe ta mới yên tâm nãy giờ nghe hết rồi bạn trai chia sẻ rồi gì dạ. dạ. chị muốn nghe thêm ý kiến người thân của mình hôm nay em đi với ai nè hôm nay em đi với anh và bạn của em ạ à. chào dạ. anh ừ. xin chào anh Quyền Linh cùng chị Cát Tường xin anh chào bạn hả? trai dạ anh rể anh rể thì à, em đến cổ vũ cho huyền thấy cái bạn trai bên này thì rất là điềm đạm và nói chung là rất là phù hợp với à, em gái mình hai bạn đến với nhau thì à, cũng đó là một mối, lương duyên nên anh ủng hộ cho hai bạn dạ em cảm ơn anh dạ, cảm ơn anh dạ. còn à, anh trai đi với ai dạ em đi coi với em gái ạ em gái bên dạ. anh rể bên em gái em ruột hả dạ em ruột dạ em chào anh à, quyền linh chào chị cát tường chào, em. chào chị diệu huyền và chào tất cả khán giả à, em thấy uh, chị huyền á, thì uh, xinh đẹp chung là cá tính á, hợp với anh của em anh của em á, thì ảnh chung là ảnh hiền lắm thì chương trình này thì em bảo ảnh là ảnh đăng ký để tham gia đó thì em em hy vọng là hai anh chị sẽ cho nhau cơ hội để mình tiến xa hơn dạ, Rồi. dạ cảm ơn cảm ơn em gái mình đăng ký lâu chưa em trai phương à, cái này em gái đăng ký chắc khoảng tầm ờ, hơn năm hơn, hơn năm, năm rồi dạ lâu ha tại Bữa vì này... Ờ, hồ sơ chúng tôi rất là nhiều khi các bạn đăng ký có nhiều hỏi tại sao phải đăng ký lâu như vậy có nhiều người đăng ký tới 3 năm 4 năm tại vì cái yêu cầu của các bạn rất là cao thí dụ như chân dài mét tám mũi dài mét mốt hay gì đó thì ra tôi tôi tìm rất là lâu có duyên nhau thì hai cái hồ sơ nó gần như tương đồng với nhau đó là lý do là rất là lâu ha Bây giờ chúng ta sẽ à, mở cửa hàng rào ra để cho cặp đôi có thể gặp nhau và trò chuyện nha. Mở cửa. Cửa rào đã mở. Đây. em Dạ chào anh lần ạ. đầu em em có món quà tặng em em cảm ơn anh mình đứng sát với nhau coi các bạn <laughs> sao nào họ mang giày cao gót hợp lý không mọi người thấy sao cũng đâu có thấp gì lắm đâu đúng không không cần mang giày cao gót anh trai nãy bạn nói à, hát được đúng không dạ à hát để à, gây cảm tình ngay từ những giây phút ban đầu à, hôm nay thì à, gặp em ở đây cũng là một cái niềm vui thì à, anh xin à, hát gửi em một bài hát à, lâu đài tình ái á cho em đứng hát á em ngồi hát cũng được em đứng em hát cho cô gái bên kia rồi đó anh sẽ vì em làm thơ tình ai anh sẽ có may kết thành lâu đài em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian anh đưa em vào bằng tiếng hát chắp đôi cánh nhung thiên thần Em ơi lâu đài tình ái đó Sáng trong ánh kinh cầu xa Cho nên cho dù ngàn năm qua Con vẫn vươn bao hồn hoa Hay Rồi. Rất, dạ, rất là phiêu linh dạ, Được. đúng rồi em hát hay hơn nữa Hả? Nhưng mà em hơi rung Hơi rung ha, đúng dạ. rồi, vậy là hay lắm rồi em Tới Rồi, gái. thử Dạ, ờ, em cũng hay đi hát karaoke thì em cũng chỉ hát được mỗi bài này thôi Rắm hai những chén chua cay này Lêu bêu như gã du ca buồn lang thang bữa với nỗi đau Với trái tim ta tận nghiền. Ta đang lâu đài tình ái ngon lành cái nhấp hai chén chua cay luôn Trái tim tật nguyền rồi ha Bây giờ chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay Các bạn có 2 phút Bắt đầu à, thì lần đầu tiên gặp em á thì không biết em cảm nhận về anh như thế nào em cũng không có phán đoán nhiều về cái nhìn đầu tiên chung qua giọng nói của anh thì em cũng cảm giác là Ồ, ăn khá là chín chắn, chững chạc, khá là tốt cho cái tính của em nhiều. Cảm ơn em. dạ. Nếu mà hẹn hò thì ờ, em thích hẹn hò ở những nơi nào? Ờ, cho em hỏi là anh ở đâu ạ? À, hiện tại thì ờ, anh đang ở Tân Bình. Em cũng ở Tân Bình. Dạ, anh ở đường Nguyễn Mại, ngay chỗ công viên Hò Mạnh Thụ luôn. Em thì ở gần đây, nói chung là trong trong quận thì cũng gần. Em thì cũng không có thích là đi uống cà phê nhiều hay là xem phim nhiều nhưng mà lâu lâu gặp nhau rồi nếu anh rảnh thì anh nấu cơm cho em <laughs> ok em dạ em cũng không có thích đi ra ngoài nhiều à, em là ít ít đi đúng không dạ còn anh đi. anh thì đi nhiều lắm thế anh lại đi công tác nhiều ạ à? à, công việc của anh thì à, tám mươi phần trăm là ở thành phố Hồ Chí Minh, à, hai mươi phần trăm thì ở các tỉnh. Thế một tháng thì anh đi khoảng bao nhiêu phần trăm? À, thì tùy thuộc vào cái um, cái công việc của công ty À, có tháng thì ờ, chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Đa số bây giờ đi tỉnh là cũng ít tại vì ờ, nhân viên của công ty cũng khá là nhiều. Thì ờ, hôm nay người này đi thì hôm khác người khác đi. Đưa ra một giải pháp chuẩn bị đám cưới coi làm sao? Phải có một cái danh sách mà khách hàng nè, bạn bè người thân, đó, phải có tiền. Đó, khoảng tiền, nhiêu? Khoảng tầm trăm trăm rưỡi á. Em không muốn cưới xong rồi về đổ nợ đâu <laughs> có đủ trăm trăm rưỡi không kia? Thông báo cho cổ luôn đi à, ờ, an tâm đi em không có không đổ nợ đâu em bởi vì anh anh tính được mà dạ tiền bạc ai giữ cái quan điểm của em là cái người phụ nữ giữ tiền là tốt nhất nữ giữ tiền thì họ sẽ biết ờ, cách chi tiêu còn ờ, đàn ông giữ tiền thì nó tiêu phá nhanh như em là giữ tiền là em nhanh lắm ai cũng nói vậy hết trơn á tới chừng về vợ giữ quạo em giao tiền cho vợ rồi mỗi tháng em lấy là bao nhiêu phần trăm chứ không lẽ em giao hết hay là em có quỹ đen hay không nếu mà yêu nhau rồi thì sẽ có một cái thỏa thuận đúng rồi nhưng mà tụi anh muốn thỏa thuận đây để ghi vào gọi là cái bằng chứng bao nhiêu bao nhiêu lấy ra tụi em coi là không có cãi nhau nữa à bảy mươi ba mươi đó bảy mươi ba mươi thiếu xin thêm <laughs> còn thiếu còn vụ thiếu xin thêm mươi là nhiều rồi đó theo như tôi là 80 20 thôi cũng được chị nhưng mà ví dụ như à, mình à, mỗi lần ví dụ như đi gặp khách hàng hay là đi chơi với bạn bè thì có cho anh xin, xin thêm cho, anh, cho anh xin ít à, à, ok là được em thì em không có giữ tiền của anh đâu hả em giữ thẻ thôi giữ thẻ thôi được được được được được nói tóm lại đây là một chuyện hết sức nhạy cảm bởi vì các bạn có biết không thường những cặp yêu nhau lúc đầu thì rất là ok nhưng sau đó yêu nhau thời gian lấy nhau rồi bắt đầu tiền bạc nó có vấn đề là hay bị xích mích chuyện này lắm nên chúng ta ở đây á, chúng tôi muốn các bạn rõ ràng ở đó để sau này các bạn không có cãi nhau về chuyện đó nữa cứ thế mà làm rồi bây giờ mình tính cái kế hoạch ờ, bao lâu nữa thì mình kết hôn À, nếu mà quen nhau thì à, em tính khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được? Em cũng nói chung ba mẹ em thì vội rồi nhưng mà em vẫn chưa có vội bởi vì cái gì vội thì dễ hỏng lắm chắc qua năm sau đầu năm sau là được vậy là cũng à, nhanh rồi nhanh bạn rồi. trai theo theo kịp không dạ được ạ vậy hai bạn bây giờ chúng ta hãy nhìn thẳng vào mắt nhau nói với nhau một điều gì đó ngắn gọn xúc tích cho anh được nắm tay em đúng không rất là mạnh mẽ anh và em đã trôi dạt bao nhiêu năm hôm nay mình mới có dịp được gặp ở đây thời gian vừa qua thì chắc chắn là giữa em hoặc là anh là mình sẽ có nhiều sự lựa chọn nhưng mà cái duyên nó không đến mình đã đến đây thì em là bến đổ anh là thuyền anh muốn em là một cái bến đổ để anh có thể neo thuyền ở đây Thì hết em không muốn em là thuyền em cũng muốn là bến đổ à, em là thuyền. Tức là từ đầu em đi đây có thuyền có bến đổ quan trọng là cái dây buộc thuyền nó có chắc hay không thôi hãy suy nghĩ thật kỹ quyết định bấm nút hay không là do quyết định của các bạn nhé bấm là mình phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình một hai ba hết thời gian rồi chúc mừng các bạn rồi hai bạn rồi hãy đứng sát vào nhau hai bạn chúng ta yêu là nói là yêu à, không yêu thì nói một lần cho xong rồi bây giờ thì à, chúng ta chúc mừng cho họ và bắt đầu từ giây phút này các bạn không rời nhau nhé anh cho anh xin được hôn em